Chào các bạn, ốc buôn hồ review hôm nay sẽ đem đến cho các bạn một siêu phẩm phim 2020 đạt lạc cảnh phim nhắc đến Lai No là một tay chơi xe lão làm từ những đống sắt vụn anh có thể biến chúng thành. Những chiếc xe quái vật xa lộ hay phải nói rằng chúng như những chiếc lô cốt di động Lai No trong một lần dùng chiếc xe đâm thủng một lúc bốn bức tường liên tiếp với mục đích cướp tiệm trang sức nhưng không may anh bị kẹt dây an toàn không lâu sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường anh bị bắt và tống giam với tài năng thiên phú của mình anh được cảnh sát chú ý tới đội trưởng đội phòng chống mai Phí chuyên đồ trực tiếp đến tìm anh bọn họ đang gặp vấn đề lớn. Những chiếc xe của cảnh sát quá yếu chạy thì quá chậm trong những lần đuổi bắt tội phạm thì chưa bao giờ chiến thắng. Lý do trên đồ đến. Đây là muốn Lai No giải quyết vấn đề đó đổi lại anh sẽ được bảo lãnh một thời gian từ khi có sự phục vụ của Lai No và Thí Hưng Quân hồ mọi thứ bắt đầu thay đổi rõ rệt. Xe của cảnh sát được trang bị đồ chơi nhiều hơn, ngay cả khi bị đám tội phạm Ankara bắn cũng không bị gì mà xe của bọn họ cũng đủ mạnh để đối đầu trực tiếp với đám tội phạm qua đó cũng tiêu diệt và thu hết những tăng vật mà đám này, tuy vậy trên vô vẫn nghi ngờ trong đám cảnh sát có nội gián vì số Mai Thúy thu được cũng không ăn thua gì, rất có thể nội gián báo và lấy ít Mai Thúy làm mồi như cảnh sát ông ta quyết định bằng. Mọi giá phải tìm ra tên nội gián trong lực lượng cảnh sát gần đây biểu hiện tốt của Lai No đã giúp công sức cho cảnh sát rất nhiều không thể phủ nhận anh là bậc thầy thiên tài về độ chế chính vì thế. Hôm sau trên vô dẫn anh đến gara ô tô của cảnh sát nếu như anh đồng ý nâng cấp hết số xe này từ sau Lai No sẽ được mãn hạn tù sớm tuy vậy vẫn còn một điều kiện nữa đó là từ giờ trở đi anh phải làm việc cho đội phòng chống Mai thúy đây là một cơ hội tốt chẳng có lý do gì mà anh không chấp nhận điều đó. Rồi trên đồ đưa cho Lai no một thiết bị điều khiển ông nhặt được thiết bị này ở trong xe đám. Tội phạm mà người chế tạo được ra nó chỉ có ba người đó là Lai no và anh trai của anh với một người nữa là Tí Hưng giờ đã về buôn hồ Việt Nam để độ chế tại nhà rồi, nhưng người mà trên đồ muốn tìm ra là kẻ đứng đằng sau thế rồi hai người tìm đến anh trai của Lai no đã lâu không gặp nên Vanekin cũng chẳng thấy vui vẻ và hào hứng. Đúng lúc đó thì có hai tên từ trong bước ra và muốn gây sự với Lai no. Hắn còn rút súng ra để định bắn anh nhưng đúng lúc đó trên vô xuất hiện khống chế bọn chúng. Đúng lúc này S cũng đến hắn muốn áp tải những tên này về đồn cảnh sát nhưng trên vô đã thảm thương tứ. Chối không ngờ S lại chính là nội gián sợ rằng sẽ bị bại nộ nên hắn đã nổ súng giết chết trên vô trong xe. lai no cũng cầm súng bắn trả sau đó nhân cơ hội bỏ chạy một tên khác đuổi theo nhưng chỉ tìm được chiếc vòng định vị của lai no anh đã cầm súng chạy vào một cây xăng với ý định gọi điện cầu cứu không ngờ lại bị mấy tên cảnh sát cấp dưới của S mai phục ở đây bắt lại chiếc xe cũng bị Bọn chúng thiêu dụi nhằm phi tăng chứng cứ và anh bị đưa vào phòng thẩm vấn. Sau đó S trực tiếp tắt toàn bộ camera trong phòng và hắn gắn toàn bộ tội danh cho anh là đã giết chết Trenvo và bắt Anh nhận tội vì hắn đã có chứng cứ lai no cầm xăng của Trenvo thế rồi hắn bỏ ra ngoài và cho anh thời gian để suy nghĩ. Bên ngoài hắn cho đàn em canh giữ và theo dõi anh qua. Anh đang ra sức phá còng tay anh lấy chân ghế để mở nhưng nó quá to không nhét vào được. Sau đó anh lại bỏ thanh năng cố định ghế để phá nhưng nó vẫn quá yếu. Đám cảnh sát đứng bên ngoài thấy vậy chỉ cười nhạt và cho rằng đó chỉ là những hành động ngu ngốc thế là Lai No lấy thêm một thanh nữa lần này một tên bên ngoài bắt đầu lo lắng hắn trực tiếp chạy vào ngăn cản đúng lúc này Lai No cũng vừa lúc để được khóa thành công cứ như vậy anh đánh mất tên cảnh sát và lấy chìa khóa mở vòng tay anh chay ra và bị mấy tên nữa ngăn cản tuy rằng là cảnh sát nhưng bọn chúng đều không phải là đối thủ của anh sau một hồi va chạm vật lý anh đã cho chúng nằm sấp mặt lờ như mấy cờ họ ăn phải bả roi cướp lấy chiếc bình xịt hơi cay để tấn công Lai No như vậy đã nhẹ nhàng trốn thoát anh tìm đến Ruliaco Cảnh sát thân cận của Chenvo và nói rằng anh bị Esvuan không ngờ cô ta lại không tin quay qua tấn công anh làm cho anh phải ra sức chống trả sau một màn giao cầu ác liệt Lino đã thành công. Còng tay được cô ấy vào xe, đúng lúc này anh cũng phát hiện ra chiếc xe bị đốt không phải của Chenvo vì trên xe vô lăng không hề có lỗ đạn bắn, biết chắc rằng không có ai giúp mình Lino phải tự. Điều tra anh đến đột nhập vào gara của Vanekin không ngờ lại bị phát hiện bọn chúng không chế và nhét anh vào cốp xe thấy em trai đang bị nguy hiểm Vanekin không chịu nổi trực tiếp vào số lùi xe tông thẳng vào bọn chúng. Hai người sau đó lên xe bỏ chạy lai no muốn giao anh trai cho cảnh sát chỉ có thế thì mọi việc mới được làm sáng tỏ tuy vậy thì chẳng có con ma nào muốn đi cùng ngay cả Vanekin cũng không phải ngoại lệ để Lai no bỏ qua anh quyết định nói ra sự thật rằng chính anh đã giấu chiếc xe của trên vô đi chỉ cần tìm được chiếc xe đó thì S không thể chối cãi khi này hắn ta cũng đã đến gara và phát hiện hai thằng đàn em bị Lai no nhốt trong cốp xe thấy hai thằng ăn hại quá hắn đã tặng cho hai tên mấy viên kẹo đồng để về với đất mẹ thằng còn lại cũng sợ chết lê thê chi chân đau bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa cũng bị tóm lại để giữ tánh mạng cho hắn khai ra vị trí chiếc ô tô của trên rồi nhưng khi khai ra hắn cũng không thoát khỏi cái chết phía khác Julia cũng đang điều tra chiếc xe đốt không? Phải của trên vô và rất có thể những lời của Lino nói là sự thật nhưng khi cô nói chuyện này với cấp trên thì không được chấp nhận và bắt cô ta phải ở yên cho đến khi bắt được Lino. Lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại và đầu dây bên kia chính là Lino anh hẹn cô đến nơi lần đầu tiên họ hẹn nhau để phát cơm chó khi đấy anh sẽ nói ra toàn bộ sự thật cho cô nghe. Không ngờ khi cô đi đến đó đã bị theo dõi may mắn Vanekin đã xuất hiện kịp thời trực tiếp dẫn đường tắt đuôi những tên phía sau và Vanekin cũng nói ra toàn bộ sự thật anh là một kẻ chuyên độ xe cho bọn buôn mai thúy trước. DS đến tìm và yêu cầu Anolam việc cho hắn lúc đó anh không hề biết hắn là cấm chỉ đến khi anh ta chứng kiến hắn giết trên vô thì anh ta mới biết hắn chính là cấm đều thấy Lai No nói rằng Julia hãy giúp bọn họ tìm ra được chiếc xe để làm bằng chứng thì họ sẽ ra đầu thú. Khi ba người vừa bước ra xe thì hai tên theo dõi đã phát hiện ra làm cho Julia phải để cho hai anh em Lai No đi trước còn. Cô ở lại đánh lạc hướng bọn chúng. Rất nhanh Laino và Vanekin đã tìm đến được nhà kho giấu xe của Trenvo không ngờ khi Laino vừa vào trong thì bên ngoài Vanekin đã bị bắn chết kẻ gây ra việc đó. Chính là tên đàn em của S hắn muốn giết người diệt khẩu. May mắn Laino đã chạy vào trong để ẩn lấp nhân lúc hắn ta đang lạp đạn anh lao ra phản công không ai chịu nhường ai kẻ muốn giết người. Diệt khẩu người muốn chiến thắng để đòi lại công bằng và tự do cho bản thân. Mới đầu đối phương có chút lợi thế bị dồn vào đường cùng Laino vùng lên mạnh mẽ xô hắn ta vào cạnh bàn trận chiến vật lý. Rằng vâng, đã có kết quả anh còng hắn ta lại đi ra bên ngoài thì chẳng thấy Vanekin đâu đi theo vết máu anh thấy anh trai đã tắt thở bên cạnh bánh xe lai no đau khổ vì không bảo vệ được anh trai mình. Sau đó, anh bất ngờ phát hiện trên tay Vanekin vẫn đang cầm chiếc dây quả nhiên khi kéo chiếc dây tắp sắt ra thì xuất hiện chiếc xe của trên vô trong xe vẫn còn vết đạn làm bằng chứng. Anh lập tức gọi điện. Thoại báo cho Rolia ai ngờ cô đã bị bắt lại vì giúp tội phạm trốn thoát còn chiếc điện thoại dây của cô thì bị S thu giữ khi có điện thoại hắn lập tức nhấc máy lai no trực tiếp buông lời đe dọa anh sẽ lái chiếc xe đến đồn cảnh sát để báo án vạch trần bộ mặt của hắn. S tức giận nói sẽ giết anh trước khi tới được được đây. Sau đó Lai No lái chiếc xe đến một nhà nhà tí hưng nhờ độ chế bằng tát. Cả những thứ đang có tí hưng gia công lại chiếc xe một cách chắc chắn và đảm bảo để cho Lai No và xe an toàn đến được sở cảnh sát. Phía khác S cũng đang cho người chặn đường mà Lai No cũng đang. Trên đường đến đó vừa nhận được tin báo S cho một xe bám theo nhưng Lai No cũng phát hiện chiếc xe đó anh quyết định tăng tốc để cắt đuôi khi mấy tên đó vừa vượt lên thì anh lại bất ngờ xuất hiện. Ở phía sau rất là ảo ma Canada anh dùng chiếc móc mà Tí Hưng vừa độ chế cho anh phi thẳng vào chiếc xe của sát làm cho xe bọn chúng bay mẹ mất hai cái bánh rồi anh lại tăng tốc lấy chiếc xe cánh. Sát làm đã chắn, phía trước S đã cho mấy chiếc xe chặn đường sẵn sàng vũ khí đợi Lai No xuất hiện không quá lâu sau Lai No đã xuất hiện đẩy chiếc xe kia đến đám đàn em của S lúc này cũng nổ. Súng bắn vào xe nhưng không có tác dụng gì Lai No tiếp tục tăng tốc làm đám người kia chỉ biết nhảy qua hai bên sau đó anh thuận lợi mở đường những chiếc xe phía trước bị văng ra S lúc này cũng nhảy lên xe đuổi theo hai bên tạo ra màn rượt đuổi vô cùng gay tấn hắn tông thẳng vào xe của Lai No mục đích muốn phá hủy chứng cứ thậm chí đàn em của hắn ta cũng đến tiếp ứng bọn chúng hai xe ép hai bên làm cho xe của Lidor bị ép ở giữa nhưng anh rất bình tĩnh nhấn phanh làm cho hai xe lao về phía trước khi đó cùng lúc xe của S cũng bị lật ngửa tuy vậy hắn vẫn không từ bỏ rút trong túi ra một quả. Lựu đạn lúc này Lidor bước xuống xe và liên tiếp giã vào mặt tên cấm đều nhưng anh không để ý hắn đã ném quả lựu đạn lên xe và phát nổ chiếc xe cứ vậy bốc cháy dữ dội làm Lidor mặc kệ nguy hiểm. Ngồi lên xe phóng hết tốc độ để đến được sở cảnh sát và anh đã đến nơi ngọn lửa cũng được dập tắt và viên đạn chứng cứ vẫn nằm trên vô lăng xe anh đã được giải oan và vô tội tên cấm S sẽ phải chịu. Tổ chức Pháp các bạn muốn mình review tập tiếp theo thì hãy dành cho Ốc Buôn Hồ Review một lượt đăng ký và một like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công.